Thằng ăn cơm nhá Lấy cơm con ăn nhá Đói hả? Đói Chị à, đặt xe nhiều quá đói à? Tổng đường Tổng đường phát thêm luôn cái góc luôn Chị đẹp trai nhỉ? Tóc đẹp trai Tóc đẹp trai à? Ừ, em cắt tóc đẹp trai Cắt tóc đẹp trai á? Ừ nhà đi cho bố lấy cơm con ăn kìa ừ, đúng rồi lấy thịt bảo bố lấy thịt cho con ăn đi đi đi xuống ở bố lấy thịt cho con ăn đi <laughs> con gái lớn con gái lớn đi chơi về chắc đạp xe nhiều quá nên là đói làm đòi ăn cơm trẻ con mà nó khát đói nó khát đòi ăn không phải ép riêng mình nuôi hai con không phải ép ăn ăn bao nhiêu thì ăn không ăn thì thôi không ép ăn ép ăn là từ lần sau đấy sợ nó không dám ăn không muốn ăn nữa ấy. là thích ăn gì thì mình cho ăn mỗi buổi sáng ấy buổi tối trước khi ngủ là hỏi là con thích ăn cái gì để sáng mai mẹ mua hoặc là mẹ nấu là cô bảo cô thích ăn bánh bao này cô thích bánh mì này thì sáng mai mẹ sẽ mua bánh bao hoặc bánh mì cho cô ấy ăn thì bây giờ nó lớn rồi mà thì là mình tôn trọng ý kiến của bọn nó thì thì nó mới tôn trọng ý kiến của mình được đúng không bây giờ ý kiến của con bây giờ nó đang ở cái tuổi phát triển ấy cái độ tuổi lên 3 tuổi này vừa bướng bỉnh này vừa muốn tự thể hiện bản thân của mình ấy cái cái tội cái tôi cá nhân của bọn nó ấy nên là mình phải tôn trọng ý kiến của bọn nó sáng mua ăn bánh mì là sẽ mua bánh mì cho cô ấy ăn mà một điều đặc biệt rất là đặc biệt đó là cô ấy không muốn ăn cái gì nhất quyết không ăn không ép được một miếng luôn ấy rất là hay Hi anh có anh có kéo áo mẹ à? Anh có kéo áo mẹ à? Ừ, đi đâu chơi về? Đi chơi về hả? Đi chơi ở đâu về đấy? Đi tí mẹ nấu cháo ăn nhá. Trời đang thấy âm u âm u rồi, có khả năng sẽ mưa đấy thay đổi thời tiết bởi vì là ngày xưa là mình bị gãy chân gãy một bên chân rồi đi xe đạp thế là có người băng qua đường là bị ngã xe đạp thế là gãy chân nên là cứ bao giờ mà thay đổi thời tiết một cái là biết ngay chân nó cứ buồn buồn nó nhức nhức ấy là biết ngay sẽ thay đổi thời tiết chắc chắn là sẽ mưa bởi vì đúng lắm đúng lắm mà báo hiệu là đúng lắm trời đang âm u âm u rồi chắc chắn là sẽ mưa đấy mà mây đen kéo đến rồi mà năm nay có ba cây mít có ba cây mít ừ. cũng rất là sai quả đấy nhưng mà một cái là năm ngoái không ngon mấy năm nay có ăn có ngon không chán lắm đi ăn không ngon thì à, chẳng muốn ăn luôn đi sai quả chả để làm gì thà ít quả nhưng mà ăn ngon còn hơn cây bỏng nữa nhà có cây bỏng cái vòng cực kỳ là sai quả nhá Quả sai này, to này, tròn này Cực là đẹp luôn Nhưng mà ăn lại chua Hơi chua chua một tí Nhưng mà cũng ăn được Nhưng mà người ta cũng bảo là Bòng thì thường trồng vài năm thì bắt đầu là mới ngon được Nên là cây bòng này năm nay hình như bói là bói lần thứ ba ba năm rồi không biết là nay sẽ có ngon không thì không biết hôm nay tăng ra rất nhiều hoa đang ra rất là nhiều hoa rồi được cái là cây vòng năm nào cũng sai quả mà nhiều quả lắm à, cắn mẹ con phải đấy cắn ấy. cắn ti gì vui quá bị cắt ti đấy cắt nha cắt ti nha đều cắn mẹ phải không ừ. giống của mẹ 嗯嗯嗯嗯嗯，哼，来。 <laughs>